xin yêu à à, à, à, lấy cô à nàn pha uy gây bình sen cô à nàn uy quang chia to phang liu à, phiền phê lũ tổ lên mây on à nàn phiêu chun mài phiêu tê ngã yam dễ vi hê mà nhân à, hèn pia mà manu nu vi quang tình yêu à na khoa lũ bia mà ra chủ ai tình yêu á giàu bên bên giờ nhà ngã yếm hiu lại phía chưa xin yêu à con phía mà yam khi bé yeah chia cha đạo ta khá mà hiu tiền phê cho hai pin thiên pu na xa cái phủi xiêu a giờ yun làm sao à nhô khoa chia bên à phủi lên chi yo mượt thao yêu chân là giỏi thân sĩ giỏi hát xíu à chế già hoàng hai có à mình à than tu khu 为主啊，共保啊，phía giờ à, phía giờ mà lý thế giờ mà tu hiền phía

gì mà phiêu lâu à rồi sen chơi kỳ chia ta lâu à chẳng nhà

phía mà y khoang á tổ nhân á quỳ á quang á giỏi thân á ô là mai phía mà chưa trần mượn tu y quang phải là ngã oai quang mà giờ mà sẽ soi hà chiều miu ta na phiêu chun là yết pin na tê nan tiêu chun mãi phía mãi mãi ấy ờ, mà nhiên ấy nhân na uy pha quang y tu a biểu hiệu à tình yêu à trai lơ đào làng à mải phía mà giỏi pha hủy tu kỹ nã tình dâm xia hoàng nghi na than ta ấy yếm xia ra yếm xia biểu à vì là giỏi vui